Ờ, xin chào tất cả anh em Đấy, cái video ngày hôm nay tôi muốn uh, chia sẻ cho anh em cái uh, bộ đồ chơi tài xỉu mà nó mang lại hiệu quả cực kỳ cao cho anh em khi mà anh em đi uh, lắc tài xỉu ở những cái sòng sới hay là anh em đi chơi tài xỉu bịp ở bất kỳ những cái sân chơi nào thì anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này sử dụng cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này anh em uh, sẽ mang lại những cái chiến thắng cao nhất cho anh em luôn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 ok nổ trăm phần trăm đấy thì ờ, anh em ờ, không còn vấn đề gì gọi là về tăng tích của cái bộ hột hay là cái bộ đồ chơi mà anh em mang đến sân chơi cả đấy thì uh, giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi cảm ứng tài xỉu báo dung đấy, hoàn toàn không tang cho anh em nhé đấy, bao tăng tích cho anh em luôn đấy, thì uh, giới thiệu cho anh em thì cái bộ uh, cái bộ chấm cảm ứng tài xỉu thì nó hình thù nó như thế nào và cái cách sử dụng của nó như thế nào đây thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em trong cái video này đấy. thì đây anh em nhìn xem cái chấm của nó này đấy anh em thấy không nó có rất là nhỏ nhá đấy nó cực kỳ nhỏ cho anh em luôn thì khi mà anh em đưa vào trong cái mặt lục này đấy đưa vào trong mặt lục này thì cái bộ cái bộ chấm cảm ứng ờ, nó mới phát huy tác dụng và khi nào mặt lục nó lên đấy khi mà lục nó lên như này thì cái máy báo dung nó sẽ bắt hay là nó quét được cái cái bộ hột tài xỉu cảm ứng này thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả hay là mang lại những cái báo tài báo xỉu cho anh em là cực kỳ chuẩn xác luôn nhé Đấy thì cái uh, bộ đồ chơi uh, tài xỉu cảm ứng này cái bộ hột tài xỉu bịp cảm ứng báo dung không tang khi mà anh em đi chơi thì là anh em đến sân chơi anh em thử can dụng được hoặc là anh em đến sân chơi anh em đưa cái bộ hột này vào đấy, để cho người ta đánh thì anh em ở ngoài anh em có thể bắt được đấy, bắt được thì ờ, anh em sẽ đánh tài đánh xịt đó là tùy anh em thì lục lên rồi nó sẽ thì anh em sẽ đánh lục tài đó. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ cất cái cất cái chấm cảm ứng này nhé cất cái chấm cảm ứng đi tại vì là đây tôi chỉ giới thiệu cho anh em và để cho anh em nhìn thấy cái chấm cảm ứng tài xỉu thôi đấy thì chấm cảm ứng này nó rất là nhỏ đấy, nhỏ như vậy để anh em có thể là chơi được cả bầu cua tài xỉu bung vũ đấy. hay là sóc đĩa để anh em cũng chơi được nhé thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em cái bộ hột này đấy. thử cho anh em nước muối này đấy, rất là ok đây là bộ hột tài xỉu cảm ứng hoàn toàn không tang bộ hột tài xỉu cảm ứng không tang thì anh em nào đã chơi cái đồ cảm ứng à, tài xỉu này rồi thì anh em biết rồi cái hiệu quả báo cho hiệu quả báo của nó thì là mang đến cho anh em hiệu quả đến tới 80 đến 90 phần trăm 80 đến 90 phần trăm báo cực kỳ chuẩn cho anh em riêng cái bộ tài xỉu cảm ứng này anh em đánh bầu cua hay là tài xỉu nó đều có đều có những cái hiệu quả cao đó thì à, còn cái máy báo dung còn cái máy báo dung để quét được hay để bắt được cái bộ hột tài xỉu này thì ờ, thì hiện tại tôi đang à, tôi đang cầm à, cái cái máy để anh em có thể quét được cái bộ hột này đấy nhưng mà cái máy này thì không thể nào mà anh em tôi tôi không thể nào để đưa ra cái video này để cho anh em xem được cả à? Đấy, tại vì là cái này tôi sẽ dự kiến cho khách nhá dự kiến cho khách nên là anh em cũng nên ờ, thông cảm còn anh em là muốn sử dụng cái bộ ờ, muốn sử dụng hay là muốn sở hữu được cái tài cái bộ tài xỉu cảm ứng này cái bộ đồ chơi tài xỉu biệt mới nhất 2020 này để cho anh em thì anh em cứ đến cơ sở hoặc là anh em gọi điện cho tôi để tôi được tư vấn cho anh em để sở hữu cho anh em những cái món đồ cao cấp những món đồ mới nhất 2020 2021 này để anh em đi chơi nó cực kỳ là hiệu quả nhé Đấy thì bây giờ <clears throat> tôi vào tôi sẽ thử cho anh em hay là test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó khi nào mà anh em khi nào mà anh em khi nào mà anh em uh, lắc có mặt lục ngựa lên thì nó sẽ báo cho anh em biết đấy nó sẽ báo cho anh em biết báo cực kỳ chuẩn cho anh em luôn nhá đấy thì bây giờ anh em theo dõi cùng với tôi để xem cái hiệu quả của nó này trái <coughs> này không có lục này đấy, không có lục không dung không lục không dung thì là anh em đánh xỉu nhá đánh xỉu trái này đấy một ba năm này đúng không cực kỳ là hiệu quả tiếp tục cho anh em nhá. chén này vẫn tiếp tục cái này vẫn tiếp tục không có lục này mở cho anh em này vẫn không có lục đấy một ba ba tiếp tục này chén này có lục này mở lục đó một bốn sáu đúng không đấy như chén này tiếp tục lại không có lục này bỏ qua lục luôn này đánh xỉu này đấy như chén này thì nó là cái chén phản đấy chén này là chén phải tại vì là máy báo dung nó báo rất là chuẩn rồi có không có mật lục nó sẽ hoàn toàn không báo đấy mà khi mà anh em lên thì là anh em lên 443 này anh em đánh xỉu thì là anh em sẽ thua chén này gọi là chén phải. đấy thì ờ, cái chén này không như ý muốn của anh em đấy không có lục thì máy nó hoàn toàn không báo thì là máy hay là cái đồ chơi tài xỉu này nó rất là hiệu quả Đó. chỉ cái tiếc là một điều là anh em hơi xui anh em ờ, gặp phải chén phản này thôi nhá Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ tiếp tục cho anh em một hai chén nữa để cho anh em thấy được cái hiệu quả nhé đó như chén này thì mặt lục nó ngửa lên rồi Đấy, ngửa lên hơi muộn thì chén này đánh lục tài nhá đó hai bốn sáu cực kỳ quả chuẩn cho anh em đó chén này không lục này mở này hai ba bốn đúng không anh em tiếp tục này chén này có lục mở lục trăm phần trăm có lục luôn đảm bảo 100 phần trăm cho anh em nhé đánh tất vào lục đó cái bộ hột tài xỉu cảm ứng báo dung không tang à, cái bộ hột tài xỉu à, cảm ứng không tang tôi sẽ đưa vào trong cái mặt lục khi mà anh em đi chơi thì cái nó sẽ được quét từ một cái máy tài xỉu máy báo dung tài xỉu thì à, anh em sẽ nhận từ cái máy báo dung cái báo tài hay là báo xỉu Đấy, cực kỳ là chuẩn xác cho anh em nhé đây anh em mà theo dõi cái mặt lục của cái này hoàn toàn là không tì vết nhé đây. đúng không đẹp hột cực kỳ đẹp luôn cho anh em đây đó đó đúng không rất là đẹp đó, thì bây giờ cái video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt các anh em vì anh em xem video nhớ đăng ký kênh nhé chào anh em